bây giờ tôi sẽ đóng nắp bếp lại cho các bạn xem ờ, cái bên ngoài cũng như test những tính năng của bếp cho các bạn xem bếp này được xuất xưởng vào tháng 12 năm 2017 sau ờ, để tôi giới thiệu cho các bạn đó, thì các bạn ấn vào nút phụ đề tiếng việt ở phía dưới để chúng ta có thể kỹ ờ, hơn những chức năng mà tôi giới thiệu cho các bạn xem đầu tiên thì tôi sẽ thử chức năng là xóa ga khi gió thổi làm tắt lửa tôi sẽ bật hết cả ba bếp lên mọc nướng hai tầng lửa cũng như có mâm nướng và vị nướng được làm bằng inox cao cấp đây ngọn lửa cháy xanh đẹp tiếp theo thì tôi sẽ mở nhỏ ngọn lửa lại để dễ thổi thôi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 bếp nướng của bếp này nó cũng có chức năng hẹn giờ nè tôi sẽ bật bếp nướng lên để thử chức năng hẹn giờ cho các bạn xem bếp nướng thì bật lên nó mặc định của nó sẽ là 9 phút mặc định các bạn có thể tăng lên tối đa cho nó là 15 phút để về một phút thôi để thử chức năng hẹn giờ của bếp uh, nướng này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 cũng như ờ, thực hiện chức năng hẹn giờ của hướng xong tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn áp pin sạc phối như thế nào đất nướng của tôi đã khóa ra khi đồng hồ báo không đây kèm theo một tiếng nhạc các bạn có thể nghe ờ, dù công tắc có đang mở rồi bếp nướng nó khóa ra kèm theo một tiếng nhạc biến nó cảm nhận được cái nhiệt độ ở đấy rồi nó yêu cầu được các khóa ga thì công tắc đang mở thực hiện chức năng khóa ga khi ờ, nước kẹt nồi thành công tôi sẽ lấy hai viên miếng sắt xuống và hướng dẫn cho các bạn sử dụng pin sạc sử dụng pin sạc đó, các bạn các bạn kéo một pin ở đây ra đây bếp sử dụng một cặp pin đại như thế này một cục pin sạc sẽ không thể nào mà gắn vừa vào được đi kèm với đó để tăng chiều dài cho pin pin chúng tôi có thêm một cái thanh lò xo để các bạn khởi gắn một viên pin vào hộp pin được các bạn bẻ hơi cong một à, một đầu của lò xo lên pin khi giao cho các bạn chúng tôi làm dấu sẵn hai đầu dấu trừ là cực dương và dấu cộng là cực âm chúng ta móc vào cái cực dương của nó có những cái lỗ nhỏ như thế này đây cố định rồi chúng ta lắp vào hộp pin thôi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 bếp có cặp kiềng zin của nó đây sử dụng được khoảng 5 năm chúng tôi uh, tặng các bạn thêm một cặp kiềng nữa để nhân đôi thời gian sử dụng lên thành uh, ờ, 9 đến 10 năm hoặc trong thời gian sử dụng nó có bị hư hỏng thì chúng ta cũng có kiềm khác để thay không có lo sợ không có kiềm để thay nữa thì tôi đã thử thử cho các bạn xem hai cái chức năng an toàn chống cháy nổ của bếp là có thể tắt như là khóa ga khi mà nấu nước nó bị cạn nồi thì bếp này nó là dòng bếp cao cấp nó có tích hợp những chức năng thích giúp các bạn có thể nấu nướng một cách nó tiện lợi hơn tôi sẽ ờ, thử cho các bạn xem bên bếp tay ờ, ở trước này tay trái trước tôi sẽ bật lên tay trái của nó gồm có một phím và ba chức năng chức năng nấu nước sôi chức năng nấu cơm đây và chiếc ờ, năng ờ, luộc từ dưới lên chiếc năng nấu nồi chiếc năng nấu cơm đây. và chiếc năng luộc khi mà các sử dụng chiếc năng nấu nấu cơm này á thì các bạn sử dụng những loại nồi nó có đường kính đáy nồi nhỏ hơn 25 cm để đạt được hiệu quả nấu cơm nó hiệu quả nhất còn nếu ở bên uh, Nhật á, thì họ sẽ sử dụng loại nồi dành riêng cho bếp ga nhưng mà loại nồi nó không có lưu hành nhiều ở Việt Nam còn dưới đây là chức năng nấu nước sôi thôi chức năng nấu nước sôi thì các bạn à, bấm vào đây nước trong nồi nó sôi lên thì khoảng à, 5 phút sau bếp sẽ khóa ga để cho an toàn cũng như là sẽ đốt cháy hết vi khuẩn trong nước luôn tại vì vi khuẩn nó cần phải ở trong nước sôi 5 phút thì nó mới thật sự là chết hẳn được ngoài ra các bạn cũng phải yên tâm khi mà chúng ta đun nấu nước sôi tiếp theo ở bên phía bếp tay à, phải của tôi á thì nó có chức năng chọn nhiệt độ chiên và chức năng rang đây có hình ba cái nhiệt độ 160 180 và 200 độ C là chức năng chọn nhiệt độ chiên này các bạn chỉ việc di chuyển đến cái nhiệt độ mà chúng ta cho là hợp lý với cái thực phẩm mà chúng ta đang chiên bếp sẽ bảo lưu nhiệt độ đó giúp chúng ta chiên đồ ăn với một cái nhiệt độ nó ổn định đồ ăn nó ngon nó giòn hơn không có lo sợ bị quá nữa còn bên đây là chức năng rang hình số 3 như tôi giới thiệu á con bên đây này nó tiếp xúc với nhiệt độ là 250 độ C thì nó sẽ phá ga vì thế các dưới nó vài giây để nó sáng đèn lên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 các bạn không nên đặt một tảng đồ ăn lớn vào trong cái vị nướng này nướng sẽ không có đều đâu các bạn nên nên ờ, cắt đồ ăn nó vừa vặn nó nhỏ nó vừa vặn thôi sắp đều vào cái vị nướng này và tưới một ít nước vào cái nướng khi mà nướng đồ ăn hơi nước nó bốc lên nó sẽ làm mềm thức ăn phẩm một chút đang sử dụng mà ngọn lửa chúng ta nó bị đỏ có thể là do cái bình ga ở nhà chúng ta hoặc là cái lượng cái van ga nó không được tốt nó điều tiết cái lượng ga không cột làm ngọn lửa nó bị đỏ thì chúng tôi có bán kèm một cái van ga 50 lớp như thế này đây. bếp của tôi vừa thực hiện chức năng khóa ga khi uh, nấu nước sôi thành công đây bếp đã khóa ga kèm theo một tiếng nhạc các bạn có thể nghe dù công tắc có đang mở này thì cái bàn Ghana Millet này á có giá là 130 ngàn chúng tôi sẽ bán cho các bạn là 130 ngàn đây là giá hỗ trợ các bạn sử dụng kèm với bếp vì những nơi khác họ sẽ bán là 160 ngàn và quảng cáo là hàng nhập khẩu từ Nhật Bản hoặc là các nước châu Âu nhưng thực tế không phải đây chỉ là một cái sản phẩm hợp tác sản phẩm hợp tác xuất khẩu của Việt Nam với Nhật là Việt Nam với các nước châu mà thôi ngoài ra nó đều có xuất xứ của Việt Nam hết như cái tôi đang cầm là hàng tốt và được xuất khẩu ờ, và được xuất uh, sản xuất tại khu công nghiệp Tân Bình quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam đây ngoài ra các nước các bạn có nhu cầu muốn mua pin dự phòng pin cặp như thế này đây là pin zin theo bếp từ bên Nhật về giá là 50.000 một cặp các bạn có thể sử dụng pin này với bếp khoảng từ 4 cho đến 5 tháng nếu các bạn đang xem video clip này mà chúng ta qua nó còn còn một cái chức năng nữa tôi quên giới thiệu cho các bạn đây đó là chức năng hẹn giờ ở cả ba bếp chức năng hay chức năng này nó có chức năng hẹn giờ tắt bếp luôn ở cả bếp nướng và hai bếp nấu thì chức năng hẹn giờ của bếp nướng tôi đã giới thiệu cho các bạn xem rồi bây giờ tôi sẽ thử cho các bạn xem chức năng hẹn giờ của hai bếp nấu ở đây có một cái hình cái biểu tượng bếp ga nè một cái đồng hồ dưới chúng ta bấm vào bật hết ba bếp lên luôn thì đèn nó sáng ở đâu chúng ta sẽ hẹn giờ ở đó các bạn lưu ý là chúng ta một lần hẹn giờ chỉ hẹn giờ được một bếp mà thôi và khi mà đang hẹn giờ chúng ta sẽ không được chọn chức năng khác và ngược lại khi là chúng ta đang chọn chức năng khác chúng ta sẽ không hẹn giờ được ở đây thì tôi ờ, đây các bạn di chuyển cái đèn nếu mà cái đèn cái đèn nó đang ờ, các bạn có thể hẹn cùng lúc được bếp nướng và bếp nấu chứ không hẹn cùng lúc hai bếp nấu được các bạn lưu ý cái điều này nha các bạn vừa có thể vừa hẹn giờ bếp nướng và vừa hẹn giờ bếp nấu nhưng mà chỉ một bếp thôi không có thể hẹn giờ uh, hai bếp nấu cùng lúc được nhưng mà có thể hẹn giờ một bếp nướng và một bếp nấu được ở đây tôi sẽ hẹn giờ bếp nướng ở bếp nấu ở bếp bên uh, phải đi đây chúng ta dời cái đèn qua lại qua lại nè cái đèn ở đâu hẹn giờ đó tôi sẽ để với bên phải mặc định là 3 phút tôi sẽ để về một phút các bạn tăng lên tối đa là 90 phút được nhưng mà tôi chỉ để một phút thôi để thử nếu như ờ, các bạn đang xem video này mà chúng ta muốn ờ, mua sản phẩm bếp ga của rẻ hơn khuyến mãi cũng như những cơ sở đại lý muốn kinh doanh bếp ga đồ địa nhật của rẻ hơn khuyến mãi ấy, thì chúng ta cũng có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của anh Nam là 09 09 306 149 để có thể biết được những mức giá ưu đãi cũng như là những mức giá ưu đãi tốt nhất dành cho đại lý cũng như là những loại bếp tốt nhất dành cho khách hàng các bạn cũng có thể tìm kiếm thêm cái cụm từ là rẻ hơn khuyến mãi ở trên YouTube hoặc là trên TV khi mà chúng ta đang xem á để chúng ta có thể tìm kiếm được những cái ờ, video clip thử bếp khác hay hơn của chúng tôi và nếu như các bạn cảm thấy video clip này nó hay và nó bổ ích cho mình thì mình cũng thể ấn vào nút like và chia sẻ cho người thân và bạn bè của mình cùng xem và các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký để có thể biết được những lần thử bếp tiếp theo nữa của chúng tôi bếp bên phải của tôi đã khóa ra thực hiện chức năng hẹn giờ tắt bếp thành công đây dù công tắc vẫn đang mở khi đồng hồ hết giờ đây trên đây đã thử đầy đủ tất cả những cái tính năng của bếp cho các bạn em